Đức Phật Thích Ca đã tu hành thành đạo chỉ cho chúng sanh tự mình nhận biết đây là sự khổ đây là nguyên nhân dẫn đến sự khổ đó chính là tâm tham ái đây là niết bàn chỗ an vui hạnh phúc không có sự khổ và đây là con đường là phương pháp thực hành để đi đến niết bàn đó là bản chính đạo diệt tận tham ái khổ đau phật thích ca kiêu là phật thích ca bốn chín ngày đêm tu hành thiền định chiến thắng ma vương đã thành giác ngộ chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ đời con bao năm trường ngũ đã cứu vớt cuộc đời Thích Ca thành đạo đã chỉ dạy cho chúng sanh về các sự khổ. Đó là tám khổ. Khổ thứ nhất là tham cầu, mong muốn không được thì đau khổ. Điều khổ thứ hai là yêu thương nhau mà phải chia lìa nhau là khổ. Điều khổ thứ ba oán đối mà phải hồi tụ ở một chỗ là khổ Điều khổ thứ tư là ngủ ấm, sắc thọ tưởng hành thức của chính mỗi chúng sanh luôn luôn thay đổi, làm cho chúng sanh đau khổ. Khổ thứ năm là sinh ra là khổ, khổ thứ sáu là già đi là khổ, khổ thứ bảy là bị bệnh là khổ, khổ thứ tám là bị chết là khổ. Đức Phật đã chỉ cho chúng sanh con đường diệt được các khổ này, đó là bát chính đạo. Thực hành các điều giới đức sẽ được giải thoát tất cả các khổ.